ga dành cho thị trường nội địa Nhật. Hiệu bếp là Paloma. Bếp này có model là N900B. Đây là nội thất của bếp đây. Bếp này còn đẹp. Giờ tôi sẽ đóng nắp lại để các bạn xem ngoại thất và test những cái tính năng của bếp. Bếp này có mặt men chống xước mặt da của nó đây và ngoại thất của bếp những lỗ lớn ở phía sau này thì tôi cũng đã che kính lại để tránh chuột vào bên trong cắn phá dây điện bếp này được xuất xưởng vào tháng 2 năm 2015 đây là bếp nướng mâm hứng và vỉ này đều là inox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 đây là cái nút 3 giây này thì khi mà các bạn à, nấu mình sẽ đè giữ ở đây để nó sáng đèn lên tầm khoảng 3 giây thì nó sẽ tăng cái nhiệt độ của que cảm biến này lên 300 độ này nhưng ở 300 độ thôi thì bếp nó cũng sẽ khóa ga khi que cảm biến này nó đạt đến nhiệt độ đó rồi cũng rất là bất tiện để khắc phục cái vấn đề đó thì rẻ hơn khuyến mãi cũng đã làm ra một cái công tắc rang để chúng ta có thể rang hay nấu những món mà có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 Đây. Ừ. nó chỉ mang công nghệ của Nhật thôi thì clip này thì tôi cũng đã test những cái tính năng của nó xong thì qua đó rẻ hơn khuyến mãi cũng có một số dòng bếp khác đây là những dòng bếp đang hiện có ở shop chúng tôi bạn nào mà có nhu cầu hay là những ờ, đã chọn cho mình một cái con bếp mà mình ờ, ưng ý phù hợp với mức giá mà các bạn muốn mua thì các bạn có thể chụp lại cái màn hình ở vị trí con đó và nhắn kèm thêm cái mã 6 số series này để nhân viên chúng tôi có thể à, gửi hình chính xác cái bông bếp đó cho các bạn xem đây là những dòng bếp cơ bản vị trí số 1 đây là dòng bếp à, Rinnai mặt men chống xước thì bếp này đã được gắn cái công tắc rang vào đây rồi nè có một số bếp thì uh, nó đã có cái nút 3 giây chế độ rang ở trên bếp thì tôi sẽ tích hợp vào cái nút đó luôn không sẽ không gắn cái công tắc này rang này vào đây bạn nào mà có nhu cầu sử dụng hay là muốn ờ, gắn cái công tắc rang này á, thì có thể liên hệ đến shop chúng tôi qua số điện thoại là 0909 306 149 các bạn có thể liên hệ bằng Zalo, Viber hoặc là Facebook đều được ở vị trí số 2 này cũng là dòng bếp mặt men chống xước ở vị trí số 3 là dòng bếp mặt sơn hiệu Paloma ừ. ở vị trí số 4 này đây là dòng bếp ờ, mặt men chống xước giá là 2 triệu 2 năm sản xuất của nó là năm 2017 đối với dòng bếp này tôi có tặng kèm thêm một cặp kiềng dự phòng ở vị trí số 5 là dòng bếp Paloma 330SB cũng có mặt men chống xước ở vị trí số 6 là dòng bếp Rinnai có mặt sơn tĩnh điện Ừ. ở vị trí số 7 này đây thì à, bếp này nó có mặt sơn ừ. bếp nút nhấn mặt sơn bếp này còn à, đẹp vị trí số 9 đây là dòng bếp Paloma có mặt sơn tĩnh điện ừ. ở vị trí số 10 thích hợp cho những bạn mà sử dụng bếp không cần có bếp à, nướng đây nó chỉ có hai bếp nấu thôi hiệu bếp là Paloma mặt men chống xước số 11 đây là dòng bếp mặt à, men chống xước nữa đây ừ. N800V số thứ tự là số 11 ở vị trí số 12 cũng là dòng bếp Rinnai có mặt men chống xước nè ừ. thì đây là những dòng bếp cơ bản nó chỉ có những cái tính năng an toàn cơ an toàn cơ bản thôi đó là khóa ga khi nước cạn nồi và khóa ga khi tắt lửa thì nó khóa ga khi nước cạn nồi á, thì nó sẽ nhờ vào cái que cảm biến nào thì đây là cái que cảm biến khóa ga khi nước cạn nồi đây khi nhiệt độ đạt đến hai trăm rưỡi ở que này thì nó sẽ tự động à, tắt bếp đi có một số bếp nó có tích hợp thêm cái nút rang nút 3 giây ở trên bếp á, thì khi ta đè giữ nó 3 giây thì nó sẽ kích hoạt cái que cảm biến này từ hai trăm rưỡi lên tới 300 độ thì bếp nó mới khóa ga giúp cho ta rang hay nấu những món có nhiệt độ cao được ờ, kéo dài thời gian thêm một tí nữa nhưng nó cũng sẽ khóa ga thì ở shop chúng tôi có thể gắn thêm một cái loại công tắc rang hay nấu những món có nhiệt độ cao không bị khống chế nhiệt độ nữa bạn nào có nhu cầu sử dụng có thể liên hệ đến shop chúng tôi qua số điện thoại là 0909 306 149 còn khóa ga khi tắt lửa thì nó sẽ nhờ vào cái que cảm biến này giống như cái đầu mỏ hàng nè thì khi nhiệt khi mà không có ngọn lửa đốt làm nóng cái que cảm biến này á, thì nó sẽ khóa ga chỉ sau 5 đến 7 giây đây là dùng bếp ga âm mặt men chống xước đây là hàng dùng lướt thôi bếp này cũng còn rất là đẹp được sản xuất vào tháng 8 năm 2019 tiếp theo ở vị trí số 14 là dòng bếp ga âm mặt kính tràn viền thì nó cũng có sẽ có những cái chế độ nướng theo loại thực phẩm hiện giờ nướng và ở bếp nấu nó sẽ có những cái chế độ nấu Bếp này thì nó sẽ hẹn giờ được cả 4 bếp, 3 nấu và một nướng. Tiếp theo đến với cái hàng trưng bày ở vị trí số 15. <coughs> hàng trưng bày này thì nó cũng có mặt men chống xước. Năm sản xuất của nó là tháng 9 năm 2019 đây. Ừ. Tiếp theo nữa thì sẽ có một à, dòng à, bếp từ âm hiệu là Toshiba thì à, nó sẽ có những cái nút đặt tắt bếp từ phía bên à, phải qua sẽ là bếp bên à, phải bên trong bếp nướng và bếp bên trái thì ở phía ốp dưới này nó sẽ có bảng điều khiển của bếp bên phải bếp nướng và bếp bên trái đây ừ. tiếp theo sẽ qua với cái cây bếp có mặt kính full chức năng đây là những dòng bếp ờ, mặt kính full chức năng đây thì bắt đầu ở vị trí số 17 đây là dòng bếp Rinnai mặt kính tràn mặt kính viền bằng inox nó sẽ có tính năng à, hẹn giờ nấu và chế độ nấu cơm nấu cháo cho bếp bên trái này ở bếp bên phải thì nó sẽ có chọn nhiệt độ chiên chế độ nấu nước chế độ hâm và nút rang xào đồ khô thì đối với dòng bếp này á nó sẽ cao cấp hơn với những vòng bếp khác là nó phải có nồi đặt lên thì nó mới cho phép ta đánh lửa sử dụng bếp và ở bếp nướng nó cũng sẽ có cái chế độ nướng tự động theo loại thực phẩm và nút điều chỉnh ngọn lửa nướng theo loại thực phẩm đó nút điều chỉnh ngọn lửa cũng là nút điện tử và nó cũng có hẹn giờ nướng tiếp theo ở vị trí số 18 ở vị trí số 18 này đây thì nó cũng có những cái chế độ nấu nướng như những cái dòng bếp full chức năng khác đây nó sẽ có hẹn giờ nấu ở bên phải hẹn giờ nướng thì à, đối với những dòng bếp này thì nó chỉ có hẹn giờ nấu một bếp thôi nhưng đối với dòng bếp Paloma này đây số thứ tự số 19 đối với dòng Paloma này thì nó sẽ có hẹn giờ cho cả hai bếp nấu và một bếp nướng đây ở phía bên phải nó sẽ có một à, cái hình mô phỏng à, mặt bếp các bạn sẽ nhấn vào cái vị trí đồng hồ đó nó sẽ hiển thị từng cái ánh đèn lên theo vị trí bếp ở bếp nướng thì nó sẽ mặc định cái thời gian nướng vào mặc định đó là 9 phút các bạn có thể điều chỉnh tăng tối đa lên được 15 phút đây là dòng bếp Paloma model là 61 VWCK tiếp theo thêm một dòng bếp cao cấp hơn hiệu Rinnai có mặt kính viền inox thì bếp này nó sẽ cũng có tính năng là hẹn giờ nấu cho cả hai bếp đây màn hình hiển thị giờ nấu cho cả hai bếp đây màn đồng hồ cả hai bếp đều có cái chế độ này là cái chế độ chọn nhiệt độ chiên cũng cả hai bếp đều có nè ở bên ờ, phía bên trái này là cái chế độ rang nút 3 giây đây các bạn sẽ đè giữ phím này 3 giây để nó sáng đèn lên thì nó sẽ kích hoạt cái que cảm biến nó lên 300 độ để ta rang được những món có nhiệt độ cao được kéo dài thêm một tí nữa tiếp theo ở bếp bên phải thì ờ, nó cũng sẽ có thêm tính năng là nấu nước và nấu cơm còn ở bếp nướng thì nó sẽ có tính năng là nướng theo loại thực phẩm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 nó sẽ có hẹn giờ nấu cho cả hai bếp đây điều chỉnh ngọn lửa ờ, điều chỉnh cái thời gian tăng giảm đây chế độ rang ở bên phải này thì sẽ có chọn nhiệt độ chiên chế độ nấu nước sôi 5 phút tắt chế độ hâm nấu cơm và nấu cháo ở chế độ nướng thì nó cũng có hẹn giờ nướng và nút điều chỉnh ngọn lửa nướng bằng nút điện tử và cái chế độ nướng tự động theo loại thực phẩm đây thì đó là những dòng bếp ờ, ở shop chúng tôi đã vệ sinh sạch sẽ thì qua đó cũng có thêm một số dòng à, bếp từ âm có những cái mức giá à, hợp lý nhất dành cho các bạn à, nào muốn mua những cái dòng bếp giá rẻ đây nhưng mà những dòng bếp này thì tôi vẫn chưa có vệ sinh nếu mà các bạn muốn vệ sinh thì có sẽ cộng thêm cái phí vệ sinh vào thì trước khi giao những cái dòng bếp này thì tôi cũng sẽ làm một cái clip test bếp đầy đủ những cái tính năng đó cho các bạn xem đây ở vị trí số 22 đây giá 2 triệu 7 đây là những dòng à, bếp từ âm tiếp theo ở vị trí số 23 đây là cái bảng chọn à, điều khiển của nó đây ở vị trí số 24 đây là dòng à, bếp tiếp theo vị trí số 25 bếp National